Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Muối Tôn Đức. Và ở video lần này, Đức sẽ giúp cho các bạn trả lời một câu hỏi. Và Đức nghĩ rằng câu hỏi này cực kỳ quan trọng nếu các bạn muốn biết rằng mình có phù hợp với ngành tiếp viên hàng không trong tương lai hay không. Nó có thể giúp bạn giảm đi cái thời gian của mình. Nó có thể giúp bạn tránh lãng phí đi cái nguồn lực của mình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. bạn đặt ra một câu hỏi các bạn có muốn có một cái mức lương bị giới hạn suốt cuộc đời của mình hay là không? Và câu hỏi tiếp theo, nếu Đức có thể giúp các bạn tìm ra một công việc có mức lương tương đương với ngành tiếp viên hàng không và có khả năng phát triển cao trong tương lai thì liệu bạn có muốn làm tiếp viên hàng không nữa hay là không? Vâng, có thể các bạn đã có câu trả lời cho mình và các bạn hãy yên tâm ở đây không có đúng không có sai chỉ có sự phù hợp và không phù hợp lấy ví dụ từ chính bản thân của mình 8 năm về trước tiếp viên hàng không là một công việc phù hợp với mình tại thời điểm đó bởi vì tại thời điểm đó hãng hàng không quốc gia Việt Nam là một hãng chiếm hầu hết các đường bay ở quốc nội cũng như là quốc tế và bạn biết không tại thời điểm đó thì lương của mình khá là tốt so với mặt bằng chung bên ngoài nhưng tại thời điểm hiện tại thì đây không phải là một ngành về xu hướng nữa bởi vì hiện tại đã có bốn hãng hàng không cùng khai thác trên một thị trường quốc nội cũng như là một số đường bay quốc tế chính vì vậy lượng khách sẽ được chia nhỏ ra và một điều tiếp theo là trong năm tới nó sẽ có thêm một đến hai hãng hàng không cùng tham gia vào cái thị trường này và khi đó các bạn thấy đó sự cạnh tranh gay gắt thì các hãng phải nâng cao chất lượng và giảm giá thành vé xuống và giảm luôn cả mức lương của nhân viên xuống cùng với đó là cái mức lạm phát ở ngoài xã hội cái mức lạm phát ở ngoài xã hội nó càng ngày càng tăng lên bạn biết rồi đó 8 năm về trước một cô phở thì nó cũng chỉ có giá 30.000 thôi nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì một cô phở đã lên tới 45.000 rồi nhưng cái mức lương thì nó không thay đổi chính vì vậy mà mình nhận thấy rằng công việc này không còn phù hợp với mình tại thời điểm hiện tại nữa nếu bạn thấy được điều này thì các bạn sẽ nhận ra được mình có nên chọn tiếp viên hàng không là nghề trong tương lai của mình hay là không và một điều tiếp theo đó chính là mình không muốn nhận một mức lương nó bị giới hạn từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời của mình mình vẫn còn có khả năng trở nên tốt hơn trở nên giỏi hơn thế thì tại sao mình phải chấp nhận cái điều đó trong khi mình có thể làm tốt hơn vâng nếu bạn muốn có được cái công việc có cái mức lương tương đương với ngành tiếp viên hàng không và được đào tạo một cách bài bản thì các bạn hãy liên lạc với Đức ở dưới phần bình luận để Đức có thể hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất và nếu câu trả lời của bạn là có bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không thì các bạn hãy lưu ý những điều sau đây nếu các bạn là nam và các bạn muốn thi vào ngành tiếp viên hàng không thì các bạn phải hiểu một cái tỷ lệ của ban giám khảo đó chính là 80 và 20 có nghĩa là 80% những người được tuyển vào ngành này là nữ còn 20% còn lại là nam nhưng trong đó 10% là thuộc về giới tính thứ ba có thể các bạn đặt ra một câu hỏi là tại sao lại như vậy bởi vì đây là một ngành về dịch vụ mà ngành dịch vụ thì cần kỹ năng giao tiếp cực kỳ tốt và kỹ năng ứng xử giữa khách hàng và nhân viên chính vì vậy họ ưu tiên chọn những người có kỹ năng giao tiếp tốt và phù hợp với ngành và những người phù hợp trong ngành dịch vụ thường là nữ nhưng điều đó cũng không nên làm bạn nam đúng bởi vì nếu bạn có một cái tối thật là chuẩn cũng như có một cái ngoại hình ok thì các bạn hãy tự tin và các bạn hãy nghĩ mình nằm trong top 10% được chọn Vâng, nếu các bạn là nữ và các bạn vẫn muốn thi tuyển trở thành một tiếp viên hàng không thì các bạn phải lưu ý những điều sau đây Đầu tiên, các bạn phải biết rằng nghề tiếp viên hàng không là một nghề có tỷ lệ lập gia đình muộn hơn so với những ngành khác. Tại sao lại như vậy? Chính vì một cái đó chính là cái ngành này nó sẽ bắt các bạn di chuyển rất là nhiều và thời gian sẽ bị đảo so với những người làm ở bên ngoài có nghĩa là khi các bạn đi làm việc thì họ có thể được nghỉ lễ nhưng trong những cái ngày lễ đó thì bạn phải làm việc vô cùng cực nhọc và vất vả khi họ phải làm việc thì bạn sẽ được nghỉ nên cái thời gian giữa hai người sẽ trái ngược với nhau rất là nhiều và một điều tiếp theo nữa đó chính là trong cái ngành tiếp viên hàng không này tỷ lệ gặp mặt nhau có nghĩa là giữa một đồng nghiệp như mình và bạn có thể là rất ít tại sao là như vậy bởi vì mỗi chuyến bay đều có những tổ bay khác nhau tổ tiếp viên khác nhau chính vì vậy cái sự giao lưu giữa tiếp viên thường nó sẽ ít hơn so với những ngành bên ngoài ví dụ nếu bạn đang làm việc văn phòng thì bạn có thể giao tiếp với những người văn phòng của bạn hàng ngày nhưng nếu các bạn làm việc trên tàu bay thì ngày hôm nay các bạn bay với tổ tiếp viên này nhưng ngày mai các bạn đã phải bay với tổ tiếp viên khác và tỷ lệ các bạn gặp nhau hàng tháng thì có thể lên đến 2 đến 3 tháng một lần chính vì vậy chính vì vậy trong cái ngành này khó mà có thể có được một người bạn thân giao và cái điều thứ hai đó chính là về gia đình khi các bạn chọn tiếp viên hàng không là một nghề nghiệp trong tương lai của mình thì các bạn phải chấp nhận một điều mình không thể nào thực hiện tròn nghĩa vụ gia đình của mình bởi vì sao những cái ngày lễ tết những cái ngày đám hỏi đám cưới những cái ngày đó bạn phải tham gia thực hiện nhiệm vụ bay và cái khả năng các bạn ở bên cạnh gia đình mình những ngày đó là cực kỳ thấp chính vì vậy gia đình của bạn cũng như người bạn đời của bạn phải thông cảm cho nghề nghiệp của bạn nếu các bạn chọn tiếp viên hàng không và điều thứ ba đó chính là về con cái của bạn con cái của bạn cần có một người bên cạnh nó thời thơ ấu đúng không ạ nhưng người tiếp viên hàng không bạn biết không bạn chỉ có 6 tháng đến cao lắm là một năm ở bên cạnh con của mình sau đó các bạn phải thực hiện những nhiệm vụ bay và các bạn phải có một người để hỗ trợ các bạn trông coi đứa con của mình ở nhà đôi khi có những nhiệm vụ bạn phải thực hiện kéo dài từ 4 đến 5 ngày bạn không có mặt ở nhà và bạn biết không có một câu nói tôi muốn dành cho các bạn đó là bạn sẽ không bao giờ thắng một cuộc đua marathon nếu bạn không bao giờ đăng ký vào nó bạn sẽ không bao giờ thắng một trò chơi nếu bạn không tham gia vào trò chơi đó chính vì vậy nếu các bạn chọn mình trở thành một sinh viên hàng không thì hãy tham gia đăng ký để thi tuyển vào ngành này bỏ qua những nỗi sợ hãi của mình hãy cứ thi tuyển đi bởi vì cái tỷ lệ đậu của ngành này thực sự là không khó Vâng, nếu các bạn chọn không trở thành tiếp viên hàng không nữa thì chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện để có thể giúp đỡ các bạn có một công việc tốt hơn trong tương lai của mình. Nếu các bạn muốn điều đó, hãy nhắn tin với mình ở dưới phần bình luận để Đức có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất. Nếu các bạn quan tâm về những vấn đề tuyển dụng trong ngành hàng không thì các bạn hãy theo dõi kênh của Đức nhé. Và nếu video này hay giúp đỡ được cho bạn thì hãy để lại bình luận cũng như là có thể chia sẻ cho những người khác đang cần nó bởi vì sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng cho mình nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc cũng như là câu hỏi gì về ngành hàng không cũng như là uh, ngành tiếp viên hàng không thì hãy đặt câu hỏi dưới phần bình luận để Đức có thể làm ra những video trả lời các câu hỏi cho bạn cũng như là cho những bạn khác có cùng câu hỏi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.